Hôm nay shop mình xin giới thiệu ờ, một cái sản phẩm mới ờ, cần One Ocean Tiny Pencil độ cứng là L nha các bạn Hôm nay mình thực hiện ờ, test tỉnh cái cần này với trọng lượng là 10kg nhất tỉnh